Vâng, xin chào tất cả các bác Và đến với video này Em xin giới thiệu đến với các bác về cái bộ đồ chơi hột tài xỉu Hoàn toàn không tăng tích Đây là cái mẹo để giúp cho các bác khi đi lắc tài xỉu Đi đánh tài xỉu bịp Tại các sòng sới Các bác luôn luôn giành chiến thắng Đó chính là cái bộ hột tài xỉu 2020 Lắc theo ý muốn Có thể lên tài xuống xỉu theo ý muốn của các bác Các có thể giữ tài giữ xỉu theo ý muốn của mình và ngoài ra bộ hột đi đều với tỷ lệ 5 năm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 Và như rồi em đã nói, bộ đồ chơi hột tài xỉu 2020 này là bộ đồ chơi hột tài xỉu hoàn toàn không tang tích. Sau đây thì em xin phép được test thử phần tang tích cho các bác để cho các bác có thể tin tưởng hơn. Đây, đầu tiên là em xin phép được dọi đèn. Đó như này, một trong nhá. Đó, đèn sáng quá. Đây, một trong, được chưa ạ? Đây hột trong vắt luôn được chưa ạ này đây có nhìn thấy không ạ đèn nó hơi chói và sau đây thì em à, xin được à, test thử nam châm em test luôn nắp chén đĩa hột luôn Đó, nam châm không hít các bác nhá chưa ạ còn về phần nước muối thì à, vội quá nên là em chưa chuẩn bị được thì à, em xin phép được khất phần nước muối nhưng mà các bác khi mua hàng muốn test đầy đủ tăng tích em sẽ test đầy đủ tăng tích cho các bác thậm chí là em vào các bác trẻ hột và sau đây em sẽ test thử một vài tiếng để cho các bác thấy được cái độ hiệu quả của cái bộ hột tài xỉu 2020 này nó đem lại cho các bác như thế nào đầu tiên thì à, em sẽ test thử xem bộ hột này nó có đi đều không các bác nhá đi đều là sẽ như nào ạ tỷ lệ đi đều 5 năm chén tài chén xỉu đây hiện tại nó đang ở xỉu lên tài xuống xỉu lên tài xuống xỉu lên tài được chưa ạ vừa rồi em đã lắc thử chén tài chén xỉu cho các bác rồi sau đây em xin phép được giữ giữ tài giữ xỉu cho các bác xem bây giờ nó đang ở tài đúng không ạ em xin phép được giữ tài một chén tài hai chén tài ba chén tài bốn chén tài bốn chén tài và chén này là chén bão năm luôn này các bác này đúng không ạ bốn chén tài và một chén bão thì ờ, cái chén này là em hơi nhẹ tay không lắc đều cổ tay vậy nên là bộ hột đã xuống xỉu Thế sau đây em sẽ giữ xỉu luôn cho các bác một xỉu này hai xỉu này ba xỉu này bốn xỉu này năm xỉu này năm xỉu và lại bão nhất đó có thấy bộ hột là lên bao nhiêu không ạ năm chén xỉu và lại về bộ bão nhất này đó thì vừa rồi em đã test thử cho các bác một vài tiếng các thấy cái bộ hột tài xỉu 2020 này nó có hiệu quả không ạ và đây là hàng độc quyền của bên cơ sở Sơn Tài xỉu bên em vậy nên là khi các bác sở hữu cái bộ hột tài xỉu 2020 này em sẽ chia sẻ cho các bác cách để các bác có thể chơi tài xỉu luôn luôn chiến thắng